Truyền thuyết con rồng cháu tiên kể rằng mẹ Âu Cơ lấy cha Lạc Long Quân, sinh bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, năm mươi xuống biển, năm mươi lên non. Tuy vậy, tất cả đều là anh em một nhà, cho nên đã sinh ra cùng giống, cùng nòi, cùng trong đất nước là người đồng thân. Cội nguồn đã thế, Việt Nam ngày nay cũng vậy tất cả người dân đều là con của một mẹ đó chính là người mẹ ba miền hôm nay ngày hội vu lan phật từ ba miền hướng về cha mẹ khắp bắc trung nam dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an nguyện cầu cho đất nước an lành khắp năm châu muôn loài chúng sanh sớm an làm vui trong chánh pháp con nguyện hứa làm nhiều việc thiện mùa Vu Lan năm nay, đất nước ta và toàn thế giới đang trải qua nạn dịch khốc liệt. Chúng con hứa sẽ cố gắng chung tay dập dịch, chỉ mong nguyện mùa Vu Lan cha mẹ được an lành. nguyện ba miền khắp bắc trung nam cha mẹ được bình an hoan hỷ phật từ chúng con hứa ăn nhẫn sẻ chia mong cha mẹ ba miền được bình an hoan hỷ phật từ chúng con hứa an nhẫn sẻ chia phật tử chúng con xin hứa sẽ sống an nhẫn sẻ chia hôm nay ngày hội vu lan phật tử ba miền hướng về cha mẹ khắp bắc trung nam dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an nguyện cầu cho đất nước an lành khắp năm châu muôn loài chúng sanh sớm an lành vui trong chánh pháp con nguyện hứa làm hôm nay ngày hội vu lan nguyện ba miền khắp bắc trung nam cha mẹ được bình an hoan hỷ phần từ chúng còn hứa an nhẫn sẻ chia mong cha mẹ ba miền được bình an phật từ chúng con hứa an nhẫn sẽ chia phật từ chúng